thì hiện tại à, Argentina gặp Croatia diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 12 nha anh em. Thì anh em cũng thấy cái thành tích của thằng à, Argentina và thằng Croatia hiện tại thằng Argentina nó có thành tích trong cái mùa giải World Cup này là chỉ đúng thua một trận đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út và những trận sau đó là Argentina toàn thắng nha anh em thì anh em thấy cái trận gần nhất gặp Hà Lan là cái tỷ số hai đều vô tới hiệp vụ tới Ben luôn anh em tới Ben thì Argentina ăn Ben với 4-3 nha trận này Argentina ăn Ben 4-3 thì Croatia thì anh em cũng thấy đã hai trận liền đi vô hiệp phụ rồi anh em hai trận liền vô hiệp phụ rồi nha trận trước là vào hiệp phụ với Nhật Bản tỷ số một đều anh em và cái trận gần nhất á, là gặp Brazil thì Croatia đã hạ Brazil với cái tỷ số một đều và vô hiệp phụ hạ Brazil nữa nè thì cái thông độ của thằng Croatia này nó đang rất là sáng luôn anh em đang rất là sáng nhưng trận này Croatia gặp Argentina thì uh, trong cái lịch sử đối đầu á, thì anh em cũng thấy cái lần đối đầu gần nhất là World Cup 2018 là Argentina đã để thua uh, trước Croatia với tỷ số 3-0 và trước đó trước đó thì năm 2014 thì Argentina đã thắng uh, Croatia với tỷ số 2-1 và Croatia thắng Argentina thì hai này cũng rất rất là đồng đều anh em thằng thắng mỗi trận thì tùy theo cái phong độ của trận đấu thôi còn anh em cũng thấy cái đội hình dự kiến của Argentina và Croatia thì à, bên phía Argentina chơi với sơ đồ 4-3-3 hàng công cao nhất là Lares và Messi và Di Maria thì trận này à, bên phía Argentina có hai thẻ đỏ anh em có hai hai cầu thủ không thể à, sân là à, Mocot à, à, Acuna nha anh em và thì có hai cầu thủ không thể ra sân thì còn bên phía Croatia vẫn chơi với cái sơ đồ à, chiến thuật à, của họ là chơi với sơ đồ 4-3-3 cái sơ đồ rất là khó đánh bại trong cái mùa World Cup này còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại Argentina đang chấp nửa trái và tài xỉu là không phải ờ, tài xỉu là hai nha anh em thì cái trận này anh em có thể nằm cái mã kèo là Argentina chấp 0,5 và anh em có thể lót là cái mã tỷ số là không đều một đều hoặc một không dành cho Croatia thì nếu mà anh em nằm Argentina anh em lót ba cái mã tỷ số này thì anh em bao có đường lỗ nha thì còn cái tỷ lệ kèo mà góc tỷ lệ kèo góc thì cái tỷ lệ kèo góc thì anh em thấy Argentina đang chấp với một trái rưỡi nha 1,5 à, và tài xỉu là 8 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã xỉu góc được nha anh em thì cái hàng phòng ngự của thằng Croatia nó có thể là công rất là tốt nha à, có thể thủ rất là tốt cái tiếng giữa của Croatia anh em thấy những trận gần đây rất là tốt rồi thì hai thằng này sẽ cầm bóng ở giữa sân thì rất là nhiều thì anh em có thể nằm cái mã xỉu góc được nha còn bản kèo thực tế thì anh em thấy hiện tại là Argentina đang chấp với nửa trái ăn 87 anh em ăn 87 anh em có thể vào mà kèo Argentina chấp này được nha thì à, tài xỉu 2 mà anh em cũng vẫn ăn 87 luôn thì cái mã tài xỉu này anh em không vào nên vào thì vô dòng này rất là căng thẳng rồi nếu mà có một bàn thắng thì sẽ có bàn thắng thứ hai bởi vậy anh em không vào mã tài xỉu mà anh em cứ vào cái mã Argentina hiệp 1 thì anh em có thể vào cái mã tại hiệp 1 với 0,75 ờ, được nha anh em còn anh em nằm trên Argentina anh em có thể lót là cái mã tỷ số là không đều nè một đều nè một không dành cho ờ, Croatia nè thì anh em lót cho Croatia ăn một không thì có ờ, tỷ lệ anh em ăn là 9.5 nha thì anh em có thể lót được cái mã tỷ số này còn góc thì anh em thấy Argentina chấp 1.5 góc thì anh em cũng có thể nằm cái mã Argentina chấp 1.5 góc này nha và tài góc 8 thì anh em có thể nằm mã xỉu góc xỉu góc nha anh em triệu gốc thì trận này mình dự đoán chắc tầm 6 quả gốc là 4 42 dành cho 42 ờ, dành cho Argentina anh em thì bởi vậy anh em nên nằm mã xỉu góc thứ 8 này nha. Còn anh hiệp 1 thì hiệp 1 anh em có thể nằm Argentina chấp 0.75 góc nha. Thì đó là cái những cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em. Thì nếu mà anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể chơi được những cái mã kèo góc và cái kèo thẻ, kèo tỷ số á thì mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em được có thể lót được những mã tỷ số anh em đỡ có cái sự ờ, thua nhiều hơn nha thì cái tỷ lệ anh em thua nó sẽ giảm xuống còn thấp hơn và anh em có thể xoay sở kèo kịp còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cọ anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu xong anh em ngồi anh em xem thôi chứ không thể mà vào xoay sở kèo nha thì đó là vấn đề mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi hiệu quả hơn thì cũng hiện tại bây giờ cũng có rất nhiều anh em đã liên lạc về cho mình rồi đã kêu mình hướng dẫn đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm chơi chứ chơi ngoài qua thầu qua cò bữa giờ anh em nào cũng xa bờ đa số là anh em đã xa bờ trong cái mùa world cup này rất là nhiều rồi bây giờ mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể xây sở kèo và anh em chơi được nhiều mã kèo hơn thì nó cái phần kiếm lợi nhuận của anh em nó sẽ cao hơn nha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 thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận bán kết một thì anh em nào thấy hay đang xem mà thấy hay để lại cho mình một bình luận và một uh, lượt đăng ký và một lượt thích nha anh để uh, mình ra video sau anh em có thể nhận được video sớm nhất và hẹn gặp lại anh em ở những video